Anh đang loay hoay cướp xe Em đi ngang qua khiến anh hoàng Ôi má ơi đẹp quá Anh đã đến nhiều nơi Mà chẳng nơi đâu Cong như cái dạng em Em ơi lại gần ăn cái kem Em ơi lại gần uống ly trà trở nên từ chối nếu bóng em đồng ý từ mai anh sẽ từ bỏ kiếp đạo trích là mẹ che anh nhé anh có một củ khoai đủ dùng một quả chuối chín cùng hai chai cà chua thơm lừng mẹ trẻ anh ơi anh sẽ không rượu bia thuốc lá không gái không đi quý à. bỏ mê ăn cướp anh sẽ luôn làm ăn chín chắn tiền nộp em hết chẳng giấu em quen nào quý đen chẳng để em phải ghen tướng hay ngày đêm rình rập chỉ cần hay hứa Em ơi dù ngày mai cãi nhau Anh xin tình nguyện mãi an hạnh Mi ân thấy em hạnh phúc Anh sẽ không mè nhau Đẹp trai yêu em duy nhất chính là anh Là mẹ che anh nhé Dẫu vì anh chẳng có nhiều tiền Xoài dầm cọc dưa đi em mẹ trẻ của anh anh sẽ đừng đợi em mua sắm không cái không kêu chẳng thèm lá rồi mai đám cưới những cái phòng bì loại năm trăm để cho em hết anh chỉ xin vài trăm đáy game là một vé nó kể hết những buồn vui của mình làm dòng trạng thái đi xe kiếm view một hộp sữa trắng cùng hai chai bưởi xanh đoàn hồng làm chồng em nhé em sẽ không mề anh đâu em hứa yêu riêng mình anh thôi cái cháu là nói điều đấy nhá dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia chẳng để em phải lo lắng hay bận tâm điều gì và giờ hãy hứa chọn đời yêu anh làm mẹ con anh nhé